Xin chào anh em thì uh, hôm nay tôi cũng uh, có tổ chức được một cái sân chơi chuẩn bị cái số tiền này để để mang đi chơi tiện nhân tiện thì cũng uh, kiểm tra lại máy cho nó chắc chắn và cũng muốn giới thiệu với anh em để những anh em mà đang quan tâm hay những anh em mà thua tha cái bộ môn uh, tài xỉu thì anh em có thể tìm hiểu anh em nhé thì uh, với cái, cái thiết bị hôm nay để tôi uh, áp dụng sân chơi của mình ấy đó là cái công nghệ mới nhất mà đang được rất là nhiều anh em quan tâm em nhé thì à, với cái thiết bị này anh có thể áp dụng trên là mọi hộp tài xỉu hay mọi nắp đĩa em nhé hộp chợ hộp công chuyện đều được không ảnh hưởng gì thì à, đây tôi sẽ kiểm tra máy của tôi trên hai cái bộ hộp đây là bộ hộp chợ này đây chính tay tôi bo phá góc cạnh này và kết hợp với cái đĩa một âm còn đây là bộ hột 12 bộ hộp công chuyện và cái đĩa một âm đấy tôi sẽ test luôn và thấy được để cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của nó anh em nhé thì à, với cái máy này đấy là là cái máy phân tích âm thanh nó sẽ nghe cái âm thanh của một tài xỉu rơi xuống đĩa để phân tích cái âm thanh phát ra đấy là của mặt nào và báo dung cho biết được tài hay xỉu anh nhé đấy như cái tiếng này đây anh em cũng nghe rõ không? máy nó báo hai dung thì với hai dung thì anh em đánh tài nhé tài này 11 nút này đấy đấy thì à, anh em lưu ý này hiện nay tất cả các sân chơi tài xỉu bầu cua sóc nghĩa hay bài lá, đấy liên quan đến đỏ đen là đều có những đồ công chuyện cho nên anh em đi chơi thì em phải chuẩn bị cho mình một cái thiết bị hiệu quả để hỗ trợ mình anh em không nên chơi xanh chín không nên chơi 5 năm anh em nhé đấy như cái tiếng này đây cái máy báo một dung thì em lấy xỉu nhé xỉu này 10 nút ok tài xỉu này đấy thì là áp dụng trên mọi hột tài xỉu hay là mọi nắp đĩa đều được anh em nhé đấy máy báo một dung đây anh em xỉu này xỉu này chín nút ok rất là hiệu quả nhé anh em có cảm nhận cái nhịp rung của nó nên để đây để em cùng cảm nhận nhịp rung của nó thôi còn nếu anh em để trong người đấy, đấy nó rung rất là êm không có ai có thể phát hiện ra được anh em nhé và không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra đấy máy báo một dung anh em xíu này xíu này chín nút ok đây tôi sẽ chuyển sang cái bộ công chuyện và tôi cầm trên tay nhé lưu ý là hột gì cũng được hay lắp đĩa gì cũng được anh em nhé đấy như cái tiếng này đây máy báo một dung đấy, máy báo rất là nhanh anh em nhé anh em cố gắng để cho nó nghe được âm thanh của hột rơi xuống đĩa phát ra là nó sẽ phân tích được và nó báo dung cho em biết nhé thì đây là cái công nghệ mới nhất hiện nay đấy, tôi rất là ưa chuộng cái máy này đấy không để lại bất cứ đáng tích gì không phải luôn nắp đĩa quân hột thì cũng không cần phải chạm tay hột anh em nhé đấy máy báo một dung anh em mới xỉu này xỉu này chín nút ok đấy, rất là hiệu quả anh em nhé đấy như thế này đây máy báo hai dung hai dung anh em đánh 100 và tài cho tôi tài này 12 nút ok chưa Đấy. Đấy, rất là hiệu quả nắp đĩa quần hột gì cũng được Đấy, như cái tiếng này đây máy báo một dung một dung thì xíu anh em đánh à, trăm rưỡi và xíu nữa thôi ok 150 triệu và xíu xíu này 8 nút ok chưa đấy rất là hiệu quả anh em nhé đấy thì anh em lưu ý này đấy nắp địa quân hột gì cũng được đây hột trợ đây đấy em ngâm muối này nổi đều đây là một phận cung chuyện nha đây tôi sẽ thử lên châm này ok chưa đấy thì anh em nào quan tâm đấy thì có thể liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy, anh em à, xem video nhớ đăng ký kênh để tiện theo dõi những video tiếp theo của tôi anh em nhé